đây là một tuồng tích dân gian rất nổi tiếng từ Bắc Chí Nam tại Việt Nam. Nhiều tuyến nhân vật cũng như tình tiết trong tuồng tích này dưới nhiều biến thể khác nhau đã trở thành điển cố, điển tích sân khấu sau này. Và các bạn thân mến, đó chính là vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến. Trong phần soạn văn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một trích đoạn với tên gọi là Mắc Mưu Thị Hến. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng với nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở trong sách giáo khoa cùng với chị nhé. Câu hỏi số 1 Xác định bối cảnh, không gian, thời gian và các nhân vật tham gia trong câu chuyện đoạn trích Mắc Mưu Thị Hến. Hãy tóm tắt nội dung đoạn trích. Bối cảnh, thời gian là buổi tối. Không gian là ở nhà thị hến. Các nhân vật xuất hiện đó là nghêu, thị hến, đề hầu và huyện chìa. Tóm tắt nội dung như sau. Ba người nghêu, đề hầu, huyện chìa đều muốn có được thị hến. Trời tối, thị hến mời nghêu đến nhà nhưng không biết rằng thị hến đã mời cả hai người kia nghêu đến gõ cửa vào nhà thị hến và bày tỏ niềm mến mộ đã lâu. Trong lúc cả hai đang mặn nồng thì đề hầu đến. Thị hến liền bảo nghêu chui xuống phản để trốn trước. Đề hầu vào, thị hến dùng lời lẽ ngon ngọt thể hiện tình cảm sâu đậm và sau đó hỏi chuyện về tu phá giới. Đang lúc đó huyện chìa xuất hiện, đề hầu nhanh chóng tìm chỗ trốn huyện chìa vào, bày tỏ tình cảm của mình với thị hến. Cùng lúc đó nghêu chui ra và đề hầu cũng bò ra. Ba người nhìn nhau vừa giận, vừa xấu hổ mà bỏ về. Đó là gợi ý trả lời cho câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2. Phân tích một yếu tố tạo ra tiếng cười trong đoạn trích, tình huống, ngôn ngữ và hành động của các nhân vật. Và ở đây, chị đã chọn nhân vật nghêu với tình huống đó là Nghêu là một thầy tu đến nhà thị hến nhằm tán tình không ngờ gặp phải đề hầu cũng đến nhà thị hến. Ngôn ngữ ở đây đó là trốn chỗ nào khác chỉ cho min, chớ ra cửa có thầy đề đứng đó. Tâm khoái lạc, tâm khoái lạc, thiện xử phân, thiện xử phân. Và hành động đó là lo lắng sốt vó hoang mang sợ hãi nhanh chóng tìm chỗ trốn, nhanh chóng chui xuống gầm phàn để trốn. Khi nghe huyện chìa nói sẽ trừng phạt những kẻ tu phá giới, nhưng chỉ trừng phạt cho có, thì Nghêu đã chui ra và dùng những lời lẽ tốt đẹp để lấy lòng quan lớn để tránh khỏi bị phạt. Câu hỏi số 3. Chỉ và phân tích tác dụng một số chỉ dẫn sân khấu có trong văn bản mắc mưu thị hến. Chúng ta có một số những chỉ dẫn sân khấu như sau. Nghêu chui xuống gầm phản. Nghêu từ gầm giường bò ra. Đề hầu lồm cồm bò ra. Tác dụng của những chỉ dẫn sân khấu này đó chính là giúp người đọc có thể hình dung ra được bản chất thực sự của hai nhân vật từ việc hình dung ra được về tư thế, về dáng của cả nghêu và của cả đề hầu. Đó là sự hèn nhát, đáng khinh bỉ của hai nhân vật. Một người là thầy tu nhưng trong lòng vẫn mang theo tình cảm nam nữ. Một kẻ là quan nhỏ cũng mang theo những ham muốn trần tục. Từ đó khắc họa thành công hai nhân vật của vở tuồng, tạo tiếng cười sảng khoái cho người xem. Câu hỏi số 4 Trong văn bản, tác giả dân gian đã thể hiện thái độ như thế nào đối với các nhân vật? Trả lời gợi ý như sau. Tác giả dân gian đã thể hiện thái độ châm biếm, phê phán với các nhân vật trong văn bản. Đó là bộ phận những con người mang thói hư tật xấu, tham lam giả dối hèn nhát với những dục vọng tầm thường của tầng lớp cường hào ác bá phong kiến. Còn đối với thị hến, người đàn bà quá, ta lại thấy trong cô có những khát khao hạnh phúc, mong muốn được bảo vệ. Hến trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, nhưng trong mắt mọi người cô lại là người lẳng lơ và điêu ngoa. Qua đó, ta thấy được rõ bộ mặt thối nát của xã hội phong kiến trong buổi suy tàn. Câu hỏi số 5 Em ấn tượng nhất với chi tiết Các hình ảnh nào trong đoạn trích và vì sao? Trả lời gợi ý Em ấn tượng với chi tiết cuối cùng của thị hến sau khi nghêu Đề Hầu, huyện Chìa đều xấu hổ tức giận ra về. Bởi chi tiết này cho thấy trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam. Cả ba người đều có chức, có quyền, mà lại bị một người phụ nữ chân yếu tay mềm làm cho xấu hổ. Mưu kế của Thị Hến đã thành công vang dội. Thị Hến đã dạy cho họ biết kết quả của việc tới ngõ nói điêu đến nhà làm bậy. Đây là một chi tiết vừa buồn cười, vừa hà dạ. Câu hỏi số 6 Tiếng cười ở đoạn trích mắc mưu thị hến còn có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay không? Và vì sao? Câu trả lời gợi ý Tiếng cười ở đoạn trích mắc mưu thị hến đến nay vẫn còn ý nghĩa sâu đậm với cuộc sống. Nó giúp chúng ta có được những phút giây thư giãn sau giờ học tập và làm việc mệt mỏi, đồng thời cho ta thấy được những nét đẹp dân tộc từ bộ môn nghệ thuật truyền thống đó là tuồng. Quan trọng hơn cả là ta nhìn thấy được những thông điệp có ý nghĩa từ những tiếng cười ấy. Từ đó, ta biết mình cần phải có thái độ ra sao, hành động như thế nào trước mỗi tình huống diễn ra trong cuộc sống để có thể loại trừ những thói hư tật xấu, làm cho xã hội tốt đẹp hơn và cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Các bạn thân mến, đây chính là những phần trả lời gợi ý cho những câu hỏi trong sách giáo khoa. Rất hy vọng rằng các bạn đã có thể có được ờ, sự chuẩn bị tốt hơn cho bài học này khi các bạn đã được xem phần video clip soạn văn này. Và chị Hiên hẹn gặp lại chúng mình ở trong phần video clip soạn văn tiếp theo các bạn nhé!